Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến cái video này Cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em xin phép được giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu giúp cho các bác làm tay cái khi các bác đi chơi tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác có thể lắc tài hay lắc xỉu theo ý muốn của mình đó chính là cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay gọi là nắp tài xỉu âm dương và một chỗ số nơi các bác gọi là nắp tài xỉu AB đây là cái bộ đồ chơi công chuyện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 đĩa thì mình còn chén thì mình chơi chén nào cũng được các nhá đây đây là một bộ nắp tài xỉu hai chiều đó ở trên cái nắp này thì em đã đánh dấu cho các bác một chiều âm và một chiều dương tương đương với một chiều tài và một chiều xỉu khi đi chơi các bác chỉ muốn lắc về tài các bác lắc sang bên tài mà muốn lắc về xỉu thì mình sẽ lắc về bên xỉu và tất nhiên là với tài xỉu mình đi chơi gặp chén phản nó là điều đương nhiên rồi nó là phản thế hội của mình thì không thể tránh được đúng không ạ và với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay gọi là nắp tài xỉu âm dương này các bác hoàn toàn có thể lắc tài hay xỉu theo ý muốn của mình được bây giờ em sẽ test thử cho các bác 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều này đây chiều này em đã đánh dấu chữ T là tài và chiều này thì là nó là xỉu chiều ngược lại khi mà đi chơi này đây các chỉ cần để cái chiều tài về phía mình đó một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó được chưa ạ năm chén tài bây giờ mình muốn lắc về xỉu mình chỉ cần lắc hết ngược lại cổ tay lại hoặc các bác có thể chỉ cần xoay cái nắp về phía mình như này thôi là mình đã có thể lắc về xỉu rồi một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đó vừa rồi em đã lắc cho các bác 5 chén tài và 5 chén xỉu chuẩn cả 5 chén